bao lâu trái tim này dần quen cô đơn không còn muốn tình yêu thương trao kề bên ai từng mơ suốt đời suốt kiếp mình vui bước đi chẳng sao mà hôm nay người ngang qua tim chợt run đời như mơ tiếng yêu thương người trao cho anh anh bật khóc cánh tay anh ôm chặt em thôi anh hứa sẽ cùng nhau dù cho bão giông chẳng buồn ngà đơn không còn khóc nhớ thương em chôn vùi trong tim thương quay về chôn cụ chợt em thấy anh đứng đây vội vàng em chạy thật nhanh ôm chặt anh là mơ thôi mong sao em chợt vội than mơ anh bật khóc nước mắt anh rơi làm sao ngừng